đây còn về làm nhiệm vụ Có mỗi ba đứa mình ở đây thôi Làm nhiệm vụ lúc nào là tùy mình mà chị Thôi về bánh, ngon cái là xong À chị cứ phải nghĩ đấy nhở Chúng ta ở đây không phải để chơi Em muốn xin thủ trưởng thêm người để săn bắn cải thiện Như vậy phải là một người đàn ông Vâng, một người đàn ông ạ à. Còn lý do gì khác không? Bệnh này cứ có đàn ông chăm sóc và đỡ ngay chị ạ không ạ? À? Lan ơi! Tuyết Lan! Đàn bà mà đi vào rừng một mình Bị khỉ vượng bắt được Là nó hết đấy Mắt của nó như người ấy Chị ơi, nó không phải là một con vượn bình thường Đúng không? Nó là... Nó tên chị Nó tên chị